ai mướn gì tụi nó làm đây rồi mướn thì nó ân nghỉ nó nhà bắt ốc bắt cua rồi anh. dạ gọi là anh bệnh gọi là anh mất luôn anh nó xì nó xì có hai ngày nó đi luôn rồi à. dạ tội nghiệp với hai đứa nhỏ bây giờ tôi già rồi có làm gì được nuôi cháu Dạ, à, Phước Cần Thơ xin à, kính chào cô chú, anh chị và các bạn nha Trở lại à, thăm hoàn cảnh của à, hai bé mà hôm trước à, Phước à, đã từng đăng à, nói về à, ba của hai bé thì à, vừa mới mất còn mẹ thì đã bỏ đi à, rất là lâu rồi hiện tại hai bé đang ở trong à, một cái nhà như thế này hôm trước thì à, làm đám là mình phải tháo ra rồi sau đó thì cũng nhờ mạnh thường quân á, họ cho ton để dừng lại cái dách ở phía trước nè giờ mình sẽ vào luôn nha để thăm hai bé ba thì là gà trống nuôi con nha vừa mới mất mẹ thì bỏ đi chắc khoảng cỡ 5 năm rồi lúc uh, hai bé còn bé xíu à bé hai bé thì giờ ở chung với uh, uh, bà nội trong cái căn nhà như thế này nói chung là nhìn cái nhà thôi chứ thật sự là mình không thấy còn cái gì hết ton thì cũng là nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân họ vừa mới cho để dựng đồ lại á cô chú anh chị cho nó sạch sẽ riêng cái bàn thờ này cũng vậy đây là anh Phúc ảnh vừa mới mất ảnh à, ảnh 36 tuổi dạ con uh, chào bà nhé dạ, dạ. À, bà thứ mấy để con tiện uh, xưng hô ạ à? thứ ba bà ba ha dạ, dạ. rồi uh, bé nào bé này bé lớn bao nhiêu tuổi vậy bà ba 7 dạ. tuổi rồi dạ còn bé 6, nhỏ này 5 tuổi rồi. 5 tuổi bé lớn tên gì à Trịnh Nguyên Nguyên ha dạ, dạ bé nhỏ bé nhỏ tên uh, Tú Tú Tú Nguyên Đào Thị Tú dạ còn Đào đây là Nguyên. anh Phúc dạ. Đào Phúc ha dạ, dạ. 36 tuổi Ủa rồi là ảnh là bị bệnh gì mà mất vậy hay sao vậy bà bà ba ờ, bệnh nó cũng như là vợ nó đi lâu rồi nó buồn nó bật cười cái nó không ăn không uống rồi nó si cái <laughs> nó chết nó bỏ là hai đứa con bình thường lúc trước là anh làm gì để anh nuôi hai bé bà ai mướn gì tụi nó làm đây rồi mướn thì nó nghỉ nó nhà bắt ốc ăn cua rồi dạ rồi là anh bệnh rồi là anh mất luôn nó xì nó xì có hai ngày nữa đi luôn rồi à. dạ tội nghiệp với hai đứa nhỏ bây giờ tôi già rồi có làm gì được nuôi cháu bà năm nay là bao nhiêu tuổi rồi đó bà ba sáu bảy tuổi rồi sáu mươi bảy hả ừ. trong người có bệnh nữa ngày đợt ngày ốm ngày đau còn hai bé là có được ăn học gì không đó là chưa có ăn học gì chứ dạ rồi giờ này mà còn à, nấu à, bếp củi nữa hả là ba của bé lúc trước là nấu củi không à củi có gì hết trơn trên là quần áo nó đốt bỏ hết trơn rồi khi mà mất rồi thì giờ à, giờ hai bên đây thì mình để thờ giờ là bà lôi về bà bà, bà dạ, ở dạ. là chung với bác hả cho nó qua bển ở cơm nước ăn người chiều nó về nó đốt nhang cha nó dạ chiều nó qua nó đốt còn bằng ngày thì về <sniffs> bển ăn cơm con hai con biết mặt mẹ không mẹ nó bỏ đi tú dạ. con biết mặt mẹ không nó không biết nói gì đâu con có đi học không con không có đi học hả bé này 7 à, tuổi này uh, 5 à. Dạ. hai bé gái không luôn ở đây uh, nhà ảnh như vậy là có được ờ, hỗ trợ của chính sách địa phương rồi hòm đồ lần trước là làm đám không, thì sao xin, bà? xin không à dạ. xin chùa tại cho không có dạ. nhà này nhà của bôn đạo cắt cho nó bốn đạo là sao bà ba bốn đạo như mấy người hòa hảo đó à là bên đạo hòa hảo à, bên đạo hòa hảo cắt cho đó và ở đây là đất là đất nhà được nhấm về luôn hay là ờ, đất sao nhà bà? đất, đất nhà, của ông bà nội để cho lời ờ. à. à còn bà là bà nội hả à. rồi bà có mấy người con năm người con mà có chồng có vợ ở xa hết trơn rồi có mình nên anh phúc này là anh ở gần bà đó hả ừ, mình ở gần à. rồi đợt uh, đi rồi mà mẹ có bé đi là rồi có về không không đi mất biệt luôn không có tới lui không có gì hết trơn á khi anh mất cũng không về luôn không về luôn chủ là có hay không á bà ba không biết nó có chồng có con rồi đâu có gì vậy dạ ông già vợ nó còn không có lợi nữa đi chết mình ơn ông già nhà con mình ơn tôi là anh bệnh anh nằm rồi anh đi luôn á hả bà ừ. tối đó nó quậy nó ngã ra nó chết luôn có mình ơn tay tôi Qua hết chứ à, nếu mà cái nhà này á chẳng hạn như mình à, muốn à, sửa chữa đồ lại mình làm cái nền cho nó sạch sẽ đồ lại á thì à, à, bên chính quyền địa phương họ có cho không á bà mình sửa lại như không có biết bà cũng không biết nữa hả dạ không có nghe nói gì chứ không ý con nói là ý ý nói là bên con á sẽ dạ, hỗ trợ á dạ. à, con gán con về con xin ờ, mạnh thường quân á tiền dạ. để hỗ dạ. trợ cho gia đình mình á dạ. để sửa lại làm cái nền với lại ờ, dạ. làm lại cho nó sạch sẽ rồi lại cho hai bé chừng nữa dạ. còn lớn đâu nữa chứ giờ mà không còn cha chứ còn bà thì ở thêm chẳng hạn như giờ 10 năm 5 năm nữa thì như bà cũng lớn tuổi bệnh đâu còn làm gì ra đồng tiền đâu thì thấy cái thương cho hoàn cảnh thì nếu mà như vậy mình có sửa được hay không á yeah. À, nếu mà ở đây ông ông nhà bà còn phải không ông nào yeah. À. còn thì có thể xin phép hỏi thử giùm con yeah. à, ờ, mình sửa sang đơn giản rồi lại thôi làm cái nền yeah. cho à. sạch sẽ tại con thấy vẫn còn nền đất yeah. nè nếu mà cộng đồng mạng có giúp đỡ cho cháu tôi được tôi có cảm đơn cũng cho nó dời ra làm sao rồi cho nó à rỗng rãi rỗng rãi chút xíu ha dạ, rỗng rãi dạ. cái này hồi đó nó cắt tạm ở ờ. sau à. có cái mương đó nó cắt dạ. tạm ở cái này thì so với cái mặt đường ở trên nó rất là cao luôn nha à. cô chú anh chị nè trên mặt đường nè này thì chắc nó cao hai mét mấy gần 3 mét á ừ. nhưng mà mình vẫn uh, có cái đường mé bên bên kia mình đi xuống còn nhà bé thì đi thẳng đi đường bên đây nhưng nếu mà có sửa con cũng sửa gọn à chứ con không yeah, có làm cho à, lớn yeah. À. tại vì uh, sợ nhiều khi mình dự trù mình dự tính là một yeah. À, chuyện thôi còn yeah. về là do cái duyên cái phước phần của hai bé nữa có được uh, sự hỗ trợ nhiều hay ít để yeah. mình có thể làm được hay không yeah. chứ con cũng không hứa là chắc chắn ừ. một trăm phần trăm ừ. đây thì hôm nay thì con cũng ờ, ghé lại cũng gửi lời chia buồn à, với bà à, Liêm à, cầm cái máy giùm anh ơi để anh đốt nhang cho anh Phúc cái tôi chừng tắt cái máy nha máy hơi nóng á ăn trong bọc à ấy. đây rồi thấy rồi hai con chiều mấy giờ qua đốt nhang cho ba mấy giờ mấy giờ thường mấy giờ xế xế chiều hay sao hả quyên chiều chiều hả ba mất buồn không có khóc không vợ có khóc dữ không không luôn chắc không biết gì chừng sao khóc đâu. À, ghé lời đốt anh uh, cây nhang nha anh Phúc phù hộ cho hai con của anh uh, nếu mà có được sự trợ duyên uh, nhiều á thì uh, em sẽ uh, cố gắng sửa chữa lại căn nhà để cho hai bé về sau uh, có thể uh, như một có một cái mái che che nắng che mưa nó ấm cúng hơn tại vì giờ mẹ của anh như bà nội đó cũng ờ, lớn tuổi rồi ở đây sẵn anh đốt ghim cưng luôn nha đây có thằng em của em với lại sẵn đây á con gửi ờ, cho bà nè mua gì cho hai bé với lại ờ, phụ giúp một chút ít rồi sau khi về thì uh, con sẽ đăng bài lên đăng clip lên ừ. thì nhờ sự chung tay của cộng đồng mạng thì như hôm trước Phước uh, cũng có đăng và cũng được một số tiền tuy nhiên bây giờ thì mình về để mình gom lại mình coi có sửa được cái căn nhà hay không thì Phước vẫn à, nhận sự à, chúng ta giúp đỡ của cả nhà nha đây con ừ. gửi cho bà một triệu dạ. để bà phụ giúp cho dạ. à, à, mua gì cho hai bé con con ở đây có xài tiền ăn bánh không có ha đây ừ. chú về chú gửi tiền lẻ cho hai con nè mua bánh ăn đây cho biết tận nhiêu không biết tận nhiêu không hả vậy đâu biết xài tiền tờ này nhiêu hả thua luôn rồi vậy đâu biết xài tiền hả thôi vậy để có gì chuyến sau đi chú xuống chú mua bánh cho con ăn ha con đâu biết xài tiền đâu tờ này con biết không nhiêu con biết không nhiêu nhiều <laughs> biết nhiều thua luôn bé không biết xài tiền rồi cô chú anh chị để là sao xuống đi chú à, mua sữa mua cái này cái kia với lại con biết bà lớn tuổi nè có gửi tặng bà chai dầu nè ủa lộn lấy lộn gói thuốc trời ơi lấy chai dầu mà sao lấy gói thuốc ra tính đưa cho bà hút luôn hay sao ủa chai dầu đâu bà ta không có chai dầu đây gửi tặng bà chai dầu nè chai dầu này à, của bên nước ngoài á dầu nước xanh ừ. dạ để bà à, gì đó à rồi à, thôi vậy à, ừ, chắc cảm ơn à, có lẽ phước uh, xin uh, kết thúc clip uh, tại đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào clip sau hôm sau thì à. Phước vẫn tiếp tục xuống ờ, đây để ờ, ờ, gom lại xem có bao nhiêu thì mình sẽ tiến hành xin phép để sửa chữa lại một cái căn nhà đồng thời kèm theo đó là Phước sẽ mua sữa hay quần áo xuống cho hai bé luôn à, mua đồ mới tại giờ bây giờ mình mới à. xuống tận tay mình tận mắt mình biết mình mới biết là dáng dốc như thế nào để chừng sau chú mua sữa xuống cho hai con nha mua sữa rồi bánh kèm theo đó là quần áo cho hai con luôn để bận để tết mình bận luôn sắp tết tới rồi bà cũng giữ sức khỏe nha dạ dạ dạ. dạ dạ thôi vậy bye bye cô chú anh chị và dạ. hẹn gặp lại nha dạ.